Vậy thì thống kê là gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từ những cái lý thuyết đến các khái niệm. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu khái niệm về thống kê đã. Chúng ta sẽ có ở đây này. Các em chú ý này, thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập. Nhớ là các phương pháp thu thập. Tổ chức, trình bày, phân tích và xử lý các số liệu. Đây là các số liệu này. Hiểu chưa? Đây việc thầy làm như thế này là thầy thu thập, hiểu chưa? Thu thập về rồi bắt đầu thầy trình bày nó ra này. Sau đó thầy sẽ phân tích và xử lý. Ví dụ như đây thầy sẽ phân tích là à trong này có 2 điểm 7. Đúng không? 2 điểm là 9, 3 điểm 6, 1 điểm 5, 1 điểm 8, 1 điểm 10. Đấy, khi đó là thầy đang đang xử lý rồi đúng không? Xử lý thì thầy sẽ tạo ra những cái bảng mới ừ, có kết quả mà thầy đã xử lý rồi. Hiểu chưa? Vậy thì trong thống kê này nó sẽ có những cái khái niệm mới, có những cái khái niệm mà buộc các em phải học và hiểu nó để chúng ta giải quyết các số liệu, à, xử lý các số liệu mà chúng ta đã thu thập được. Vậy thì những khái niệm đó là gì? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang cái phần số 2. Các em chú ý đây, mẫu số liệu. Mẫu số liệu là gì? Thì vậy thì trước khi đi tìm hiểu mẫu số liệu chúng ta sẽ có một cái khái niệm nhỏ đây. Dấu hiệu. Đây, dấu hiệu. Một số à thường các bài tập của chúng ta sẽ hỏi đầu tiên chính là dấu hiệu điều tra là gì? hay là dấu hiệu mà chúng ta đang đang thống kê là gì. Vậy thì dấu hiệu là một vấn đề hay là một hiện tượng nào đó mà người ta người điều điều tra quan tâm tìm hiểu. Đây, dấu hiệu là gì? Kết quả ờ, là điểm thi học kỳ 1 môn toán. Hiểu chưa? Điểm thi học kỳ 1 môn toán của cái lớp 10A. Đấy chính là dấu hiệu. Hiểu chưa? Đấy, ví dụ như, như thế này dấu hiệu đây dấu hiệu điểm thi học kỳ một môn toán của lớp 10A. Ok chưa? Đấy chính là dấu hiệu Vậy chúng ta sẽ có là gì? Mỗi đối tượng điều tra gọi là một đơn vị điều tra. Thêm một cái nữa đó là đơn vị điều tra. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điều tra